cho anh mượn mấy chục triệu thôi cái, cái đó thì không em không tin thấy chưa vậy mà tin người em tin là cái kiểu mà anh đang chọc em á mà em không biết anh chọc em đó chứ bình thường nó phải là cho mượn liền đúng không <laughs> ừ, được <laughs> à. em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhàng, à. đưa anh đi tìm vần vâng thơ qua công viên lá rơi trên con đường về bỗng nghe lòng đang ước mơ <laughs> mơ em trong đêm mưa thì thào cho báo tô về làm chim bao Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu Anh muốn yêu em dài lâu Vâng Anh Vâng Vâng muốn yêu vâng dài lâu yêu em dài lâu okay. Vâng Vâng Anh muốn yêu em đầm sâu Vâng, vâng. anh muốn yêu em <laughs> Anh đã thương em từ lâu Vâng, yêu Vinh muốn yêu Yêu cho đến khi con tim ngừng đập Rồi bây giờ thì à, mời anh trai giới thiệu về mình Trước hết à, lời nói đầu tiên em xin cháu kính chào anh Quyền Linh và em. chị à, à, Hồng Vân ạ. À. Em tên là Phùng Quốc Vinh và dạ, năm nay em 33 tuổi. Em à, hiện tại đang làm à, kinh doanh tự do ở à, đường à, ấp chiến lược Bình Tân đó. Quê quê Vinh ở đâu? Quê em, à, em lớn lên mà sinh sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê Vinh luôn. Rồi còn bên đây mình giới thiệu đi cưng. À, dạ, xin chào hai vị MC đáng mến của chương trình, chị Hồng Vân và em Quyền Linh. Dạ. à, em xin chào à, bạn Nam và tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Vân, em 32 tuổi, em là nhân viên văn phòng, hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Mấy à, ờ, Vân? Dạ, em ở quận 12 anh Linh ơi. Quận 12 à. Cho hôm nay cũng gần đó nha. Bây giờ là em trai em nói điểm mạnh điểm yếu cho bên kia nghe đi. Dạ, điểm mạnh à, em là lúc trước là làm bếp nghề bếp của em là cũng được 10 năm còn cái em có thêm cái nghề nữa là xong em làm cái mề bếp xong là còn đi làm thêm phục vụ được 3 năm là ừ. à, dạ. em giỏi em, nha em à, đi làm à, xuất khẩu lao động ở Macau là cộng lại thì cũng được à, bảy tám năm đi, đi đi làm đi đi về về cũng được bốn lần là ba lần bốn lần là đi một năm mấy cái em về Việt Nam làm một năm mấy cái lại đi tiếp làm hai năm mấy là bếp ở Macau hả Dạ làm bếp ở Macau cũng có à. làm qua rồi Về Việt Nam làm bếp tiếp rồi cái lại đi qua Macau làm phục vụ Trời giỏi vậy Coi như là có 10 năm mà làm về về về bếp rồi đúng không? Dạ cũng cũng ờ, gần 10 năm Có điểm yếu gì không? À điểm yếu thì em ờ, có thể là dễ tin người Anh Quyền Linh mà em như là Nói mà nói đang nói giỡn với em mà em tưởng thiệt vậy đó, Cái kiểu đó là dễ tin người Cho anh mượn mấy chục triệu thôi <laughs> cái, cái đó thì không có, em không tin thấy chưa vậy mà nó tin người em tin là cái kiểu mà anh đang ờ, chọc em á mà em không ừ. biết anh chọc em đó chứ bình thường nếu ấy là chọc mượn liền đúng không <laughs> à, được rồi ừ. bây giờ mình nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi cưng điểm mạnh của em là em là người rất là hoạt bát à, em làm hết sức chơi hết mình ừ, điểm yếu của em là ừ, lâu lâu em hay hơi quạo quạo nhẹ thôi à không có để bụng ví dụ như là em đi chơi mà em chụp hình cho bạn em đẹp mà bạn em chụp hình cho không em không đẹp là em sẽ bị quạo qua nhanh thôi phải dạ, không dạ đúng rồi em không có để bụng mấy chuyện đó ừ em có mấy mối tình rồi em có hai mối tình một mối tình hồi sinh viên kiểu như mối tình gà bông thôi chị ừ. một mối tình cách đây cũng khá là lâu khoảng ờ, sáu bảy năm em yêu xa về khoảng cách địa lý rồi ờ, tất cả mọi thứ ờ, nên tụi em không có vượt qua được cái chuyện đó cho nên tụi em nó chia tay em cũng cố gắng mở rộng những cái mối quan hệ của mình qua những cái lớp học ví dụ như em học thêm anh văn hoặc là em học thêm về những chương trình marketing rồi em cũng tham gia những cái app hẹn hò trên mạng ừ. nhưng mà những cái đối tượng đó thì thứ nhất là một là không hợp với em hai là người ta không có tìm kiếm những cái mối quan hệ nghiêm túc quay trên mạng thì hay như vậy ừ, ừ, cho nên ừ. là tới bây giờ em cũng chỉ gặp gỡ người ta kiểu như là đi ăn uống đi xem phim rồi thôi vậy cái mẫu hình lý tưởng của em á em muốn như thế nào em thích một người dễ thương chân thành không có ờ, nói dối và yêu thương gia đình còn dạ. về ngoại hình thì sao dạ dễ thương dễ nhìn tất nhiên là người con gái nào cũng mong muốn có được một người bạn trai cao hơn mình một xíu Em cao mét bao nhiêu? Dạ em chỉ cao mét sáu thôi. Cao mét sáu thì bạn mét sáu lăm là được rồi đúng không? Bên đây là hơn rồi đó. Em à, một mét sáu lăm. Sáu lăm. Thấy em chưa? Mét sáu rồi. <laughs> Em có ba mối tình Mối tình dài nhất là bao lâu? Dài dạ, nhất của em là 6 năm 6 năm mà sao chia tay nhỉ? À, lúc mà em chưa đi nước ngoài là, là em quen trước rồi Xong rồi em đi nước ngoài vẫn còn quen Em quen lúc đó là bạn gái 19 tuổi Xong rồi sau đó thì bạn gái bắt đầu lớn hơn rồi 5 năm sau là hai mươi mấy tuổi bắt đầu họ đã xây đã thay đổi thay đổi rồi họ không còn yêu mình nữa mà họ lừa dối mình chỉ là một cái là... hai tay đấy có lẽ làm đi nước ngoài lâu Đúng rồi, quá do yêu xa, xa đó, lòng yêu đó. xa đó dạ, à, yêu xa mới tình à. thứ hai thứ ba cũng là có thể là yêu xa ừ. nhưng mà bây giờ em đã ừ. coi như là chuẩn bị hết mọi thứ để ờ, có một cái cuộc tình mà gọi là đừng có để bị yêu xa nữa chưa dạ yeah, em không có đi không có đi dạ, nữa không đúng không đi. rồi cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào mẫu hình lý tưởng của em thì uh, siêng năng làm việc của em cũng dễ lắm không một mấy năm năm trở lên da trắng không quá mập cũng không quá gầy yên tâm nha dạ cảm ơn chị hậu <laughs> không dễ thương giống các phượng mà hồi còn trẻ à, em không thích điều gì đàn ông nào dạ em không thích bạn nam hút thuốc nhậu nhiệt dạ có không em em uh, có hút thuốc nhưng mà nhậu thì em có không có nhậu nhiều nhiều không một ngày cỡ ờ, năm uh, sáu điếu vậy. ừ thôi bỏ bớt đi ha thôi em đi với ai vậy dạ em đi với bạn thân của em chào mọi người ở trường quay, à, chào bạn Nam. Mình chơi với Vân thì cũng lâu rồi, 10 17 à, năm rồi nên là à. thực ra hôm nay tới đây cũng hơi xúc động một chút. Mình muốn hỏi Vinh là Vinh làm kinh doanh tự do như vậy á, sau giờ làm Vinh có hay hay phải đi tiếp khách không? À, không, không cần đi tiếp khách, mình à. buôn à, bán thức ăn thôi. Cái thời gian làm việc của mình nó có cố định không? Hay là mình làm tự do là à, có lúc nào có khách bây giờ làm? bây giờ là mình chưa có mở bán, xong chương trình này là mình chuẩn bị mở là bắt đầu mở luôn mở luôn là mình, tính. xong chương trình này là sẽ rất là bận rộn đúng không đúng, đúng là bận rộn một tí thôi chứ không có nhiều đâu như vậy mình có mình thời gian dành cho bạn chắc chắn là sẽ có bạn có tại thời vì, gian tại vì bạn cũng đi làm à. là sau sau cái thời gian bạn làm thì mới có cái thời gian để mà hẹn hò nữa tùy đó là tùy mình thôi nếu mà mình không có quen ai hết thì mình lại tiếp tục mình là kiếm cái việc khác mình làm nhưng mà vậy nếu vậy mình quen bạn gái như vậy cái thời gian mình phải chia sẻ bớt với công việc như vậy rồi à, không cái cái đó tùy mình à mình tự do mà làm chủ mà tự do mình làm chủ mình hỏi là hồi nãy vinh nói là vinh ờ, vinh thích một người phụ nữ mà có thể làm việc nội trợ tới ừ. gia đình đúng không yeah. nhưng vì vân thì xưa giờ đi làm mệt đó mệt. về nhà có thể có thể không làm được một số công việc à, nhà thì, thì cái đó mình có thể phụ không sao à, là đó mình mình, sẻ, mình, mình chắc chắn mình sẽ chia sẻ mệt quá không nấu ăn được thì sao không sao mình, à, mình tự nấu mình à? cũng được như vậy thì rất là vui <laughs> ừ. có lẽ là vân vân thích nhưng mà vân không thể hiện ra như vậy á ừ. nếu mà hai bạn cho nhau một cơ hội thì mình hương hy vọng là vinh sẽ có thể uh, chủ động hơn một chút với mối quan hệ với vân ừ, ừ. mình hiểu rồi bạn lo cho bạn quá à, xúc động ghê làm tôi nhớ bà hồng đào ghê luôn <laughs> rồi mời em trai em đi với ai em đi uh, với thím à. thím thấy uh, Ờ, gọi thấy là đây được được không được. À, cháu vô tương lai đó được không à, được à. với lại á huynh á hồi đó giờ đi làm không mà không có lo tương lai gì à, có gia đình bây giờ thấy có cái chương trình này á thiếp cũng thấy mừng với là cha mẹ của huynh cũng thấy mừng à. Đó. thiếp có nói gì với ờ, cháu dâu tương lai không thấy để cháu dâu tương lai cũng được cũng được ha chịu không chịu chịu <laughs> thôi cảm ơn thiếm coi thiếm chịu là được rồi bây giờ mình mở rào đi mở rào đi mở rào. rào quá rồi có món quà tặng cho em dạ. À, em à, em à, mở ra xem mở ra đi em mở ra đi cưng wow vâng có, có túi sách vâng có thích không à, dạ thích à, em tặng anh một quyển sách tại vì em khá là thích đi du lịch cho nên là cái quyển sách này à, dạ đúng rồi nói về những cái đất nước à, đông nam á hy vọng là có cơ hội để à... anh sẽ xem dạ À, thật ra là hồi nãy em tính hỏi anh đó là anh có biết nấu ăn không anh có ờ, thích làm thích nấu ăn không nhưng mà bây giờ hồi nãy là em nghe nói là anh là đầu bếp cho nên là em thì biết nấu ăn và em cũng biết làm việc nhà nhưng mà giống như hồi nãy hương bạn em có chia sẻ vậy đó nhiều khi em đi làm thì công việc của em nó cũng đôi khi nó đòi hỏi là phải tăng ca ví dụ mà về em không nấu nướng được hoặc là làm việc gì đó trong gia đình thì em cũng mong muốn là được um, bạn trai chia sẻ với em à anh hiểu dạ kiểu mà anh muốn là có người mình à, quen là phải có quan tâm gia đình dạ đi chơi cũng không sao đi chơi mà cái kiểu mà mình vừa phải thôi cái cái gì cũng biết quan tâm gia đình trước vậy okay. thôi à, quan điểm của ờ, anh á, là cần ờ, bạn gái chung thủy siêng năng chút thôi rồi uh, chia sẻ quan tâm chỉ cần vậy đó dạ siêng năng với anh được nghĩa là như thế nào ví dụ như em thích ngủ nướng hoặc là em em có thể làm cái tất cả mọi việc nhưng mà ví dụ như em thích ngủ nướng em không thể nào mà dậy sớm nấu đồ ăn sáng hoặc à, là không sao. em không thể nào mà dậy sớm mình, để mình là việc nhà chẳng hạn dậy sớm thì dạ. trễ cũng không sao mình miễn sao là mình có trách nhiệm như thôi là, dạ. miễn là em làm hết được công việc thôi à đúng rồi không sao <laughs> dạ. mà không làm hết cũng không sao nữa lâu lâu thì anh cũng có thể anh là chắc chắn là anh biết làm việc nhà anh phụ dạ. chứ không phải là nhất thiết là nam nữ bình đẳng mà không phải là em làm hết em là gái không phải anh có thấy là từ Bình Tân qua quận 12 là xa không? Anh là không phải ở quận Bình Tân à, dạ. Anh anh bán ở đó thôi, nghĩa à. là chuẩn bị bán anh ở quận 11 à, Vậy là xa thiệt <laughs> Quận 11, anh ở nhà anh ở quận 11 dạ. Xa hơn hả Linh hay là xa quận hơn 11 xa hơn, đi dạ. qua quận 12 xa hơn Nhưng mà sáng nào cũng phải em định bán rồi quận Bình Tân thì ngày sáng nào cũng qua đó bán mà vì từ quận 12 là đó rất là gần Bán xong em gom tiền qua quận 12 có gì đâu mà lo Dạ, anh muốn nói cho em biết vậy thôi chứ ờm, thì cái chuyện đó là ở trong thành phố Hồ Chí Minh à, có dạ. vấn đề vấn đề gì? Anh Vinh có thích đi du lịch không? Anh ờ, cũng thích đi du lịch. Ừ. Em có ngại việc ờ, làm dâu không? Ờ, dạ không Chỉ ờ, vậy cho em hỏi là ba mẹ anh có khó Ba mẹ anh hả? Ba mẹ anh nói chung là khó thì không phải là khó, là nói chung là tốt bụng, có thể là ba mẹ chửi mình ấy ừ. là muốn mình tốt thôi chứ ừ. không phải là vấn đề gì hết có thể với người khác là sẽ ừ, khó chút xíu gì thôi à, dạ. có gì đó vấn đề gì không có sao ví dụ là em con dâu đi chắc chắn là mẹ sẽ chửi anh nhiều hơn là chửi em dạ. ví dụ mà có chửi đó có dạ. la rầy gì đó nếu mà mình có duyên á thì ví dụ mẹ anh sẽ thích là em hỗ trợ anh trong việc buôn bán hay là vẫn ủng hộ em đi làm cái công việc của em đang làm không, không có nhất thiết, cái đó là tùy em thôi. À, dạ. Cái đó là không có nhất thiết là bắt em là là phải đi theo bán với anh, không có. chung là anh của có việc của anh, anh tự anh phải lo sắp xếp của anh. Nhưng mà nếu mà à, Vinh có cái nghề như thế thì rất là thuận lợi em à. Nếu mà em về em làm bà chủ quán đó, em ngồi em thu tiền, Vinh bán, Vinh làm đồ ăn, em quản lý mời nhân viên thì có đó ngon hơn làm ngồi văn phòng. Cái đó là sự lựa chọn của em ừ. nhưng mà em chỉ muốn hỏi bạn thêm mà bạn có muốn bạn có mong muốn là có một người vợ về phụ bạn hay không hay là bạn ừ. vẫn tôn trọng cái công việc của của người chứ em thì dễ lắm có tiền lại thích ừ, anh là dễ <laughs> dạ. ừ. thôi bây giờ mình đứng lên mình à, hát bài nó tặng bạn gái sau cái mình à, nắm cái tay bạn gái cái truyền cảm xúc à, được cái mình bấm nút luôn đó hát luôn vinh à. em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ đưa anh đi tìm vầng thơ qua công viên lá rơi trên con đường về Bỗng nghe lòng đang ước mơ Mơ em trong đêm mưa thì thào Cho báo tố về làm chim bao Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu Anh muốn yêu em dài lâu Vân Anh Vân Vân, muốn yêu Vân, Anh dài muốn lâu. yêu em dài lâu Ok Vâng Vâng, anh muốn yêu em đầm sâu Vâng, vâng. anh muốn yêu em <laughs> Anh đã thương em từ lâu Vâng Yêu Vinh muốn yêu Yêu cho đến khi con tim ngừng đập Rồi Bấm nút là tạo cơ hội để xe duyên thành nợ duyên nợ không biết ngày hôm nay có được hay không ba hai, hai một hết thời gian trái tim đỏ thắm nay tôi xin giao nhỏ em gái của tôi cho anh đó anh vinh nè à. anh đưa cái đôi tay của anh ra rồi cặp đôi đẹp đấy làm thủ tục nè đúng rồi bây giờ hung hung má vô nè Em có bắt ngại đầu. Dạ Ngại cũng phải bị hung à, trời ơi Dạ không sao Không sao Trời ơi Đẹp đấy Rất là đẹp